Me liga. Ah, à, sì. Hai tại mua lưới tại bắt cái gì? Giờ hơi liền เลขตัวความรวยมันดุ้งกันมาแล้ว 아. 아.